Viên ờ, sủi extra là một viên sủi đầu tiên ờ, được sản xuất để hỗ trợ ờ, cái testosterone của người nam giới trong lứa tuổi mãn dục. Sản phẩm này thì được châu là chuyển giao công nghệ và trong đó áp dụng cái công nghệ y học hiện đại là có xây lạnh. Các thành phần của nó thì như chúng ta người Việt Nam đã biết là có bá bệnh, bá kích, bạch tật lê, huyết nhung hiêu Ngoài ra có hai thành phần ờ, mà được châu bổ sung đó là trứng kiến đen và à, keo keo ong xanh của paraxin. Thì những thành những thành phần này thì có tác dụng là gì? Là ích khí, sinh tinh, cường tinh và bổ sung cái testosterone cho nam giới là rất tốt. Thì cái sản phẩm này là đã được à, công bố và được Bộ Y tế cho phép chấp nhận trong thị trường Việt Nam. Viên à, sủi Extramen là một viên sủi đầu tiên à, được sản xuất để hỗ trợ à, cái testosterone của người nam giới trong lứa tuổi mãn dục. Sản phẩm này thì được châu là chuyển giao công nghệ và trong đó áp dụng cái công nghệ y học hiện đại là có xây lạnh. Các thành phần của nó thì như chúng ta người Việt Nam đã biết là có bá bệnh, bá kích, bạch tật lê, huyết nhung hiêu Ngoài ra có hai thành phần ờ, mà được châu bổ sung đó là trứng kiến đen và à, keo keo ong xanh của paraxin. Thì những thành những thành phần này thì có tác dụng là gì? Là ích khí, sinh tinh, cường tinh và bổ sung cái testosterone cho nam giới là rất tốt. Thì cái sản phẩm này là đã được à, công bố và được Bộ Y tế cho phép chấp nhận trong thị trường Việt Nam. viên ờ, sủi extra là một viên sủi đầu tiên được sản xuất để hỗ trợ ờ, cái testosterone của người nam giới trong lứa tuổi mãn dục extra đã làm được một điều là hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý của nam giới kèm ờ, thêm cả hỗ trợ về vấn đề về sức khỏe nữa à, đáng tin cậy bởi vì là đã có sự kiểm nghiệm của bộ y tế có nguồn gốc từ thiên nhiên và là một sản phẩm rất đáng để cho đáng mày dâu tin tưởng và tin dùng cộng thêm cái sự nghiên cứu của các chuyên gia nữa thì là Ờ, tôi nghĩ rằng là nó có tác dụng và đạt hiệu quả rất là tốt Vâng, tôi nghĩ rằng là đa số đàn ông thì luôn có một tâm lý e ngại hoặc là xấu hổ khi mà thổ lộ cho ai đó rằng là mình ờ, rơi vào cái tình cảnh là chưa ra chợ hết tiền. Thế nên mọi người thường là tự mầy mò rồi tìm hiểu những cái phương pháp dân gian rồi rượu thuốc và tìm mọi cách khác nhau để tự tìm hiểu và tự chữa cho mình. Nhưng mà như thế rất là nguy hiểm và phản khoa học. Bởi vì khi mà chúng ta đã gặp hậu quả rồi thì khi đó hoảng hốt và đi tìm những phương án chữa rất là khó. Vậy nên là rất là cần chúng ta có được một cái quan niệm đúng đắn và có được một cơ sở khoa học để Ờ, những người mà cảm thấy mình không thực sự mạnh mẽ thì có cho mình những sản phẩm phù hợp và tôi nghĩ rằng là Extra Man là một sản phẩm rất là à, đáng tin cậy bởi vì là đã có sự kiểm nghiệm của Bộ Y tế có nguồn gốc từ thiên nhiên và là một sản phẩm rất đáng để cho đáng mày dâu tin tưởng và tin dùng. Viên à, sủi Extra Man là một viên sủi đầu tiên à, được sản xuất để hỗ trợ cái testosterone của người nam giới trong lứa tuổi mãn dục. Sản phẩm này thì được châu là chuyển giao công nghệ và trong đó áp dụng cái công nghệ y học hiện đại là có xây lạnh. Các thành phần của nó thì như chúng ta người Việt Nam đã biết là có bá bệnh, bá kích, à, bạch tật lê, à, huyết nhung hiêu. Ngoài ra có hai thành phần à, mà được châu bổ sung đó là trứng kiến đen và à, keo keo ong xanh của paraxin. Thì những thành những thành phần này thì có tác dụng là gì? Là ích khí sinh tinh, cường tinh và bổ sung cái testosterone cho nam giới là rất tốt. Thì cái sản phẩm này là đã được à, công bố và được Bộ Y tế cho phép chấp nhận trong thị trường Việt Nam. Viên à, sủi Extramen là một viên sủi đầu tiên à, được sản xuất để hỗ trợ cái testosterone của người nam giới trong lứa tuổi mãn dục. Sản phẩm này thì được châu là chuyển giao công nghệ và trong đó áp dụng cái công nghệ y học hiện đại là có xây lạnh các thành phần của nó thì như chúng ta người Việt Nam đã biết là có bá bệnh, bá kích, à, à bạch tật lê, à, huyết nhung hiêu. Ngoài ra có hai thành phần à, mà được châu bổ sung đó là trứng kiến đen và keo keo ong xanh của paraxin. Thì những thành những thành phần này thì có tác dụng là gì? Là ích khí, sinh tinh, cường tinh và bổ sung cái testosterone cho nam giới là rất tốt. Thì cái sản phẩm này là đã được à, công bố và được Bộ Y tế cho phép chấp nhận trong thị trường Việt Nam. viên à, sủi Extramen là một viên sủi đầu tiên được sản xuất để hỗ trợ uh, cái testosterone của người nam giới trong lứa tuổi mãn dục Extraman đã làm được một điều là hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý của nam giới kèm à, thêm cả hỗ trợ về vấn đề về sức khỏe nữa à, đáng tin cậy bởi vì là đã có sự kiểm nghiệm của bộ y tế có nguồn gốc từ thiên nhiên và là một sản phẩm rất đáng để cho đám mày dâu tin tưởng và tin dùng cộng thêm cái à, sự nghiên cứu của các chuyên gia nữa thì là uh, tôi nghĩ rằng là nó có tác dụng và đạt hiệu quả rất là tốt Vâng, tôi nghĩ rằng là đa số đàn ông thì luôn có một tâm lý e ngại hoặc là xấu hổ khi mà thổ lộ cho ai đó rằng là mình ờ, rơi vào cái tình cảnh là chưa ra chợ hết tiền. Thế nên mọi người thường là tự mầy mò rồi tìm hiểu những cái phương pháp dân gian rồi rượu thuốc và tìm mọi cách khác nhau để tự tìm hiểu và tự chữa cho mình. Nhưng mà như thế rất là nguy hiểm và phản khoa học. Bởi vì khi mà chúng ta đã gặp hậu quả rồi thì khi đó hoảng hốt và đi tìm những phương án chữa rất là khó. Vậy nên là rất là cần chúng ta có được một cái quan niệm đúng đắn và có được một cơ sở khoa học để Ờ, những người mà cảm thấy mình không thực sự mạnh mẽ thì có cho mình những sản phẩm phù hợp và tôi nghĩ rằng là Extra Extraman là một sản phẩm rất là à, đáng tin cậy bởi vì là đã có sự kiểm nghiệm của Bộ Y tế có nguồn gốc từ thiên nhiên và là một sản phẩm rất đáng để cho đáng mài dâu tin tưởng và tin dùng